năng vua là từ học kỹ năng vua là kỹ năng quan trọng nha các anh chị cái thời điểm đó sau khi kiên ngộ ra điều này các anh chị à thế là sao kiên đi kiên bị hoang mang các anh chị à bị hoang mang và không biết lạc lối và những cái nỗ lực cố gắng của mình học lên các thạc sĩ rồi mà mình chơi vơi lắm nó không được như mình nghĩ mình học lên mình nghĩ mình sẽ thành công và giàu có nhưng không công việc mình nhiều hơn lương thì có lên một chút đó nhưng mà không đáp ứng được cái kỳ vọng của mình thế là kiên bỏ việc đâu đó 6 tháng để đi học các cái chương trình phát triển bản thân học vào các chương trình hội thảo webinar này kia rồi học các chương trình online ở trên mạng rồi đọc rất nhiều sách học kỹ năng đọc sách siêu tốc này kia ha anh chị học rất nhiều trong suốt mấy năm trời để cải thiện bản thân mình và sau đó các anh chị mỗi lần học đọc một cuốn sách là kinh vé ra một cái may mắn vì đó là cái phương pháp học làm sao để học để nó không rớt kiến thức ra ngoài là phải vé qua mai mát kiên vé mỗi một cuốn sách là kiên vé ra được một cái bạn mai mát đây là cái mai mát và kiên vé đâu đó rất nhiều mai mát nha các anh chị ha mỗi cái mai mát là một cuốn sách nó được thể hiện nó được tóm gọn là trên một trang giấy một cuốn sách được cô đọc kiến thức là trên một trang giấy và kiên vé rất nhiều và nhờ vào cái việc mà kiên đọc sách cô đọc kiến thức và vé ra như vậy vô tình kiên học được rất nhiều kiến thức ở trong sách và kiến thức này nó vô trong đầu rồi và khi mà Kim đi chia sẻ những điều này cho các anh chị Kim nói bằng tiềm thức không à coi kia không có học thuộc lòng bài khi mình học thuộc lòng bài mình sẽ quên Ủa, tới đây rồi mình đi về đâu nữa ta Tôi quên rồi mình đang đào tạo cho mọi người tới khúc này rồi nó đi về đâu thì sau mình tiếp tục với ta quên mất tiêu cái ý này rồi sao đây mọi người đợi chơi tí là mình đọc sách mình lấy sách ra nha thì sao được các anh chị có phải là bây giờ kiến thức nó đưa vô trong đầu mình rồi thông qua cái việc mình học sâu